chào bán là 21 triệu vị trí là ở tổ 15 phường Yên Nghĩa quận Hà Đông mọi người nhé với cái vị trí nhà này thì là rất là gần chợ trường phường trạm trường tiểu học cũng như là trường mầm non rất là tiện lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày hơn nữa cả cái diện tích là 42 mét vuông mỗi một mỗi một lô đất tất cả là đều đã có sổ đỏ chính chủ à, bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình giá trên là đã bao gồm chi phí sang tên sổ đấy ạ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng thực sự có nhu cầu và với um, mặt tiền của cái uh, lô đất này là 3m6 mặt nở hậu là 3m65 cả hai ạ đất nở hậu hướng nhà hướng đất là hướng đông nam mọi người có thể nhìn thấy ngõ trước nhà là 2m8 và cách đường của ô tô đi là 30m ạ chỉ 30m thôi ngõ rất là rộng rất là thoáng mọi người có thể nhìn xung quanh nhà cửa dân cư rất là đông đúc chỉ 21 triệu thôi ạ mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0983 013403 hoặc là 0888 041444 em ánh chính chủ mọi người ờ, gọi điện cho em để được em tư vấn thêm những cái thông tin chi tiết hơn nữa em ờ, xin giới thiệu đến đây ạ cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh